giờ con không đi nữa. nó có buồn ngủ không buồn ngủ thì con đi con phải đi miết thì tối với kia là con phải đi xếp đi à không con ví um, dụ như buồn ngủ thì con đi mà không buồn ngủ thì con ngồi lại chứ con đi của hai á sợ ngồi ngủ sợ ngồi lại ngủ phải ừ, khi nào nó buồn nó nó, nó buồn ngủ đó con mới mới đi khi nào nó không con ngồi lại con ngồi lại nghỉ đi coi như là gì buồn ngủ mà tôi đi còn ờ, không thì con đừng có đi nhiều còn mình buồn ngủ mình mới ráng mình đi thôi còn buồn ngủ đừng có đi mà con sợ là khi con ngồi lại nó ngủ phải không con thấy con ngồi lại là thấy cái gì thì mình lại con đi đi mà con đứng là chút cái là nó cũng bắt đầu im lặng xong nó cũng xuất hiện mấy cái em thấy ừ, ừ, cho nên vì vậy mà con dùng cái pháp tác ý thôi. con tác con khi mình ngồi lại con con sẽ tác ý con an tịnh tâm hạnh tôi biết lương vô an tịnh tâm hạnh à, và giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra rồi con đừng có nương vào hơi thở mà con để cái sự yên lặng của nó thôi nhất tức là tâm thanh thản ừ, thì nó không bị tập trung chứ con nương vào hơi thở mà nó vô mình chỉ tác ý vậy thôi à, mình chỉ tác ý vậy thôi rồi mình để cho nó tự nhiên con thiện xảo khéo léo để con phá hết cái căn đầu con là con vượt qua cái nghiệp này con tu tốt lắm cái gì con dễ dàng nhiếp tâm hai an trú nó gom cho nên nó dễ cho nên bây giờ mà tới cái giai đoạn con tu tứ niệm xứ con ngồi chân tự nó, yên lặng nó đi vào yên lặng con nhưng mà con phải qua cái đợt mà căng đầu của con chứ không nó im lặng là nó gom vô cái thanh thản của nó nó cũng căng đầu nó thời gian sau nó hết cái, cái căng đầu con nguyên thời gian sau con đừng có đừng có để cho nó gom nữa nó tự nhiên tự nhiên nó nó xả ra cái cơ thể con nó thích nghi nó hết nó hết căng mà hết căng con ngồi thanh thản tự nó nó gom vô sự thanh thản mà nó không căng đầu thì thời gian sau con vượt qua cái căng đầu con thì con tốt tu tốt bây giờ là con không có thì là con không lên bài à, không con con để cho nó thư giãn đi con không có làm bài vậy con nghĩ đi rồi một thời gian sau nó quân bình được rồi tức là nó thích nghi được cái cơ thể con thích nghi được rồi con bắt đầu con biến đổi con tự trong cái giai đoạn mà tu tới đó, thì là con sẽ tu chú niệm xứ con còn còn thứ tư là con vừa đau đầu vừa đau dai rồi đau cái cái ức đau ba cá một lần thì con tác ý sao à, con sẽ tác ý các cảm thọ trên thân hãy đi an tịnh thân hành tôi biết tôi vô an tịnh thân hành tôi biết tôi hay hoặc là an tịnh thân hành tôi biết tâm tôi thanh thản an tịnh thân thành tôi biết tâm tư yên lặng hay là an lạc nó tùy theo mình đặt ra những cái câu trả pháp mình đặt ra những cái câu đó để mình tác ý cho cái thân mình nó an rồi con giữ tâm thân thản của con thì nó sẽ an cố gắng con sử dụng cái cái cái pháp như lý tác ý để mà đẩy lùi tất cả chướng ngại à, khi mà con ngồi yên mà con thấy cái hiện tượng tưởng nó hiện ra sắc tưởng hay gì đó thì con cũng tác nhưng mà có điều kiện là con tác ý bằng cả nhớ pháp tác ý bởi vì pháp tác ý là dẫn nó vào cái chỗ mình muốn cho nó bình an nó những, những hiện tượng đó là những hiện tượng có thể nó bị rối rối loạn thần kinh những gì nó thành ra cái cái tưởng nó hoạt động tức là từ cái chỗ ý thức của con bây giờ nó có cái sự cái sự gom lại nó ngưng lại nó không có hoạt động theo cái ý thức nữa thì cái tưởng thức nó hoạt động cho nên cái mặt mà nó nó, nó gom lại nó thì không thấy về cái ý thức con nó thì nó bị căng bị nó ngừng lại nó không hoạt động theo cái bình thường của nó cho nên cái những cái thần kinh nó bị căng à, do đó nó căng thì cái thần những cái thần kinh cái hệ thần kinh khác thì nó hoạt động cho nên nó dễ dễ thấy những hiện tượng lạ lạ nhưng mà con không sợ con không sợ là vì ý thức con còn biết con còn thấy rõ ràng bằng ý thức cho nên con dùng cái pháp tác ý nữa để lui thì bị mất không có sao ông còn cái lúc mà đứng đứng tác ý con lúc con thấy con đi thì như là con tác ý xong để con đi 10 bước á thì con thấy cái cái con con nó đưa ra đưa lại mà nhưng mà con nhìn lại nhìn lại cái thân của con thì nó vẫn bình thường không có gì hết á nó có cảm nhận đưa qua đưa lại tức là nó cảm thấy vậy tức là tưởng tưởng hành đó cái tưởng hành sau này nó sẽ đưa thật đó không đầu tiên thì mình cảm nhận thôi chứ mình thấy cái thân không ý thức mình nhìn nó là không đâu nhưng mà sau này thì nó sẽ đưa thật sự nó được thật hiện chú lĩnh hôm đó ở đây cũng vậy thì chú mới đầu chú thấy cái thân của chú nó cảm như nó lúc lắc thấy nó lúc lắc nhưng mà chú quan sát kỹ này không thấy không thấy không có nhưng mà sau này nó như lúc lắc thật lúc lắc thật mạnh ban đầu lúc lắc nhẹ yếu sau nó lúc lắc thật mạnh lúc lắc thật mạnh giờ còn phải tác ý bỏ ừ, ý bỏ tất cả bỏ thì nó ban đầu chú cũng nói như cái hàm răng chú nó tự động nó đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại chú cảm thấy chú coi là thứ coi có nhìn là không có nhưng mà chúng ta chạy sau đó nó đưa thiệt nó cứ đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại hoài mà tự động ở đây bây giờ chú kỳ này mà chú giàu rồi bây giờ chú mới về bên mỹ đó chú vừa về bên mỹ đó là nó đã hết rồi nhờ thầy bảo tác ý bảo dừng không có đưa hàm răng qua lại như vậy bụng mình khỉ sao mà ăn được tỷ tỷ Nói cuối cùng thì nó hết nó mạnh dạng đó mà tác ý bởi vì ở trên cái cái cái, cái sự tu tập của đạo phật đức phật biết rõ là cái phương pháp tác ý rất là rất là tuyệt vời cho nên gọi là như lý tác ý như một cái lý nó làm sai cái gì đó điều khiển nó bằng cái lý bằng cái ý thức điều khiển nó nó là một cái lợi ích lớn ừ. Ra mà tự anh mấy con tôm có những cái hiện tượng như vậy đó là cái hiện tượng mà mình vượt qua được những hiện tượng này biết mà được đó dạ, phải cố gắng con còn con không có theo cái câu cái tí này trong sách thì con đọc con tự được đặt ra được đặt ra cho nó phù hợp với cái hiện tượng mà con xảy ra cái khỏi cần là phải theo trong trong sách đâu con chỉ tự đặt mình nhiêu thấy cơ thể mình nó hiện tượng nó có cái đó tự đặt ra cái câu để lui cái đó đi ở đâu đâu ừ. còn mấy cái, cái chuyện mà mà mấy thứ con có có khi nó khởi ra tự nó khởi ra như thì con cái nhắc như thế nào như thế nào À, cái chuyện quá khứ không à, không nói chuyện quá khứ mà quá khứ không truy tìm vị lai không ước vọng đức phật đã dạy quá khứ không truy tìm mày hiện ra phải đi đây ta không chấp nhận không có mình không chấp nhận cái quá khứ vì quá khứ nó qua rồi bỏ luôn không chấp nhận quá khứ không truy tìm nó tự nó hiện ra tức là nó, nó truy tìm tại nó nó hiện ra nó làm động mà, cho nên quá khứ không truy tìm vị lai không ước vọng tương lai thì không có mơ mộng cái gì tương lai tức là đức phật muốn dạy mình mỗi niệm vào quá khứ không có chấp nhận không có truy tìm nó không có tư duy gì đó tức là mình dừng lại còn vị lai thì mình không có mơ mộng chỉ sống trong một nhớ những cái lời đức phật dạy thì con tập trung con để ý mình còn con con có tập trung con cách ý lên không được nhìn nói nghe nghe nghĩ bất kỳ ai hết cứ mỗi lần con bước về thất con là con đọc cái câu đó được được không được đó là câu phòng hộ bắt tay một việc thân ý không ta ý nó nó giúp cho mình giữ gìn tất cả là nó đạt tốt ừ. À, con con cứ ngồi đấy con nếu như một cũng thường là không tu tập thì mà hàng ngày chỉ có phát triển những câu thanh đa tha lạc của sự ừ. thì khi chết sẽ về đâu nó sẽ về chỗ thanh thản nào là vô sự hoặc là như là như cô liên châu ừ. cô ấy có một cái công đức lớn và cái không tu tập thì khi chết thì sẽ về đâu à cô sẽ làm trở thành nhà, giàu nhà giàu dạ, giàu giàu nếu đắc đạo thì con người có trở thành toàn năng được không à, một người đắc đạo thì một người có đủ khả năng toàn năng rồi bởi vì tự tâm nó thanh tịnh rồi thì nó có tứ thần túc tứ thần túc thì cái cái, cái năng lực toàn năng rồi cái thời là ờ, thời đức phật thích ca mâu ni rõ ràng là đức phật sẽ biết là sau khi đức phật nhập diệt thì đời sống sẽ rất khổ nhưng tại sao phật không nghĩ ra đề là một mỗi một vùng có một sự tha à, hán để để để điều chế cho cái cái hành tinh của chúng ta không bị đau khổ như vậy à, Đức Phật thấy duyên của chúng sanh chưa có đủ trong cái thời Đức Phật nó còn bỏ lại cái sự di chuyển rất khó từ nước này đến nước khác rất khó chỉ Đức Phật sinh ra tại quê hương Ấn Độ mà à, trong thời Đức Phật ừ, còn có đi mấy cái bộ lạc chứ đâu có xa lắm cái phương tiện di chuyển của quốc gia, cái hành tinh cái quả cái địa cầu chúng ta còn minh mông khó mà đi đi phụng cho nên vì vậy nó chỉ để lại cái giáo pháp cho còn lại cho chúng sanh đó là may mắn chứ còn gọi là tiền thừa để mà lợi ích cho chúng sanh thì không thể được thời đại đó thì không thể chuyển đại không thể triển khai khai đi bằng ngựa bằng trâu không không có xe gì không có máy bay máy vòi gì hết suy bộ là nhiều nhất cho nên chỉ để lại được cái giáo pháp đó là mà nhưng đúng rồi kinh à, đúng rồi kinh sách hồi đó con biết chỉ nói thôi nói chung là không có phổ biến được ừ, nó tiện lợi hơn và con người nó không còn cái cái lạc hậu nó có những cái, cái, cái kiến thức ừ, sâu rộng và khoa học nó cũng cụ thể hơn thưa thầy ờ, với thầy đức phật ở cái bàn bệnh mình mà chúng ta đang gặp đang thấy hết chứ đang thấy biết thôi chứ không à, cái duyên của chúng sanh biết rất rõ tại cái duyên của nó nó phải chịu vậy không có làm sao ừ, không có làm sao vậy thì con không hình dung được là bây giờ ở trong cái tạng không có hình người như này không không có hình người gì hết chỉ là... con chỉ nhớ có cái thành thản lại cái sự thôi không có cái hình gì không có cái hình thản với nhau mà vẫn vẫn trao đổi được không không có gì hết nhưng mà hễ mà ở trong đó đó cái người mà có đủ tứ thần túc rồi đó họ muốn gặp nhau thì họ sẽ tương ưng nhau họ biết không không thấy người không có gì đâu mình đừng có nghĩ như mình đâu mình tiếp xúc bằng ngôn ngữ bằng ý của mình còn kia người ta tiếp xúc bằng sự tương ưng nó bằng cái bằng cái từ trường chứ nó không phải bằng cái con người nó khác không thế như thế thì sẽ không biết là chủ ở chỗ nào trong không gian à. đức phật và ở chỗ nào cũng có có tất cả có tất cả chỗ nào chỗ nào có thần thánh là chỗ đó có nếu con lấy cái tí của con mà con hỏi cái chuyện mà của Phật thì dạ. không làm sao con hiểu dạ, đâu ừ. nhưng mà cũng để hiểu biết thì khi có thì sẽ nó, nó sẽ thành như cứ đặt những câu hỏi và câu ừ. cứ nghĩ tưởng là chắc có cái chỗ đó chắc ông Phật là mấy ông Phật ngồi lấp nóc cũng như là vâng, vâng, cũng như mình bây giờ vậy vâng, vâng. mấy <laughs> con giàu tưởng tượng ghê cõi phạt mà sắm giống như ờ, vậy thì vậy thì khi nhập định thì cái thời gian vào định và thời gian xuất định là đều do do cái tứ thần túc đấy điều khiển à. không phải là do à, cái nhập định đó là khi dạ. chúng ta còn thân chúng ta nhập định chứ còn ở trong thanh tạng an lạc vô sự là định rồi chứ không còn thân không còn nhập mà sức nữa dạ. cái chỗ đó là nó hoàn toàn là chỗ bất động nhịn thiền cũng độ ba phút còn ừ. cái tăng minh là một tiếng thì con mình nghĩ là cái thời gian đấy là do do cái cái duyên anh đủ duyên để nhập vào đấy thì cái thời gian đấy là giống nhau và đến lúc xuất định thì tự tự cái định đấy nó dừng lại ở đấy để mình xuất ra chứ không phải là do thầy được bây giờ thầy muốn tác ý thời gian thêm có phải không không phải con bởi vì khi mà có định thần túc rồi đó thì muốn nhập định nào mình nhập mình muốn ở trong định đó bao lâu thì quyền của mình hết rồi à. nhưng còn nó không có nó, nó ở đây bây giờ cái quyền của con người đó rồi con người có đủ cái năng lực năng lực làm chủ rồi muốn nhập định nào thì nó nhập không muốn nhập nhị thiền là nhập nhưng mà khi vào niết bàn rồi thì không có nhập định nữa vâng. bởi vì khi còn cái thân này thì nó có nhập định nhị sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nhưng mà không còn cái thân này vào niết bàn rồi thì nó không cần định nó nữa khi vào niết bàn thì không bao giờ quay về về con người nữa. về con người thì để phải tập tham sân si nữa và, tức là thì không có làm gì nữa à, không có làm gì quả, ừ, nó hết rồi nó ra ngoài khỏi cái quy lực của nhân quả nhưng mà nó không phải là đi ra khỏi không gian này nó đang ở đây <laughs> nó đang ở đây hiện tại mà khắp cùng nói thì thật ra thì mình nghĩ giống như thiền tâm nhưng mà sự thật nó không phải vậy bởi vì cái cái trí của mấy con thì là làm sao mà hiểu nổi vâng, vâng. khó hiểu mấy con chỉ nghe nói mường tượng chứ mấy con chưa biết khi nào tu xong rồi biết tới đó rồi mới biết mùi vị con dùng theo gặp thầy trao đổi cái việc trước thì hôm thứ tư thì đợt này con cũng có cái gì được ừ. thì cái thành như là uh, tức là do là mình tham ừ. tham cái pháp mình quá nó mới biết mình thì mình ừ. đúng vậy thì nếu con ờ, dừng lại và trong cái thời gian năm từ buổi chiều ừ. thì rất là tốt nhưng buổi tối thì bắt đầu độ bảy rưỡi là bắt đầu thì bắt đầu con đi kinh hành ừ. đấy thì cái kinh hành này nó ra rửa thế thầy là nếu chị ăn ngày bữa và cấm sang chuyện khác thì chết về đâu à về cõi trời về cõi trời ừ. không biết cõi trời đâu cõi trời tức là mười tử à mười cái thiện đó mười mình sẽ vào cái mười cái trạng thái thiện đó còn trong cùng một thời gian hát hết từ kêu thầy để giúp thầy nghe phải à, tất cả những cái điều đó phải giữ tâm thanh thản thì thầy nghe con kêu mà con không thanh thản thì không giao cảm được thầy thì thầy không nghe gì hết con cứ sợ hãi con dao động ở bên khi tâm con thanh thản ừ, không thanh thản thì lúc bây giờ mới nghe bởi vì nó tương ưng nó mới nghe được còn nó không tương ưng thì một người nó ở cái xứ nào nó không ở xứ này thì nó không giống nhau làm sao nghe còn con ở trong cái xứ đó con kêu thì nghe chứ sao à. cũng như con ở trong cái cái tổ đường này con kêu thì thầy nghe mà giờ con không có chịu ở trong cái tổ đường này mà con đã ở đâu cái nhà khác ở xa là làm sao kêu thì nghe cho nên cái nhà mà thanh thản an lạc vô sự là cái nhà chung của chư phật à con sống được ở đó thì con gọi thì thầy nghe bởi vì thầy đang ở trong đó rồi chư Phật cũng đang ở trong đó con gọi thầy họ cũng nghe nữa chứ đâu phải là riêng thầy nghe không <laughs> cũng như bây giờ con gọi thầy mà những người ngồi trong cái nhà này chắc là mấy người này cũng nghe hết rồi có đúng không tại vì họ ở trong cái nhà này cái đó là nó cụ thể nó rõ ràng mà nó đâu có cái gì mà mơ hồ đâu chung trong một nhà gọi khỏi nghe dù không muốn nghe cũng phải nghe không có làm sao không nghe ghi cho chép cho nhiều mà không vào đó thì uổng quá à con vâng đúng rồi thì coi như biết phần phạt lá thì coi như biết phần phạt lá vâng, rồi ghi chép nhiều mà không không vâng. ở đó thì uổng quá thì cho phần phạt lá thế thầy những cái trường hợp nằm mơ sau mấy năm sau mà đúng như thế thì à cái đó là tưởng giao cảm tưởng giao cảm nó thực hiện qua cái giấc mơ con giấc mơ đó cái giấc mơ nó nằm ở trong cái ý thức ý thức gọi là mộng thì trong khi đó cái tưởng con nó giao cảm cách đó hai ba năm gì đó hoặc là năm mười ngày sau à, con nằm chim bao con thấy đó là cái tưởng con nó giao cảm trước rồi nó mới thực hiện qua cái giấc mơ à, ví dụ như bây giờ con sắp sửa là à, tháng sau này con sẽ đi uh, vào trong miền Nam nhưng mà con tối con nằm chim bao con thấy chiếc tàu nó nó nó nó đứt cốc hài nó, nó nhảy xuống hố nó bao nhiêu người chết à, con thấy rõ ràng vậy nhưng mà đúng vậy con đi trên tàu đó con thấy con xảy ra cái tai nạn đó quá ghê gớm mà chỉ còn con mình con còn sống <laughs> thì con nói sao mà giấc mộng mình nó đúng vậy chính xác quá vậy thì lúc bây giờ là con mới thấy con không hiểu tại sao mình biết được vậy nhưng mà không ngờ đó là cái tượng con nó đã giam cảm nó tại sao nó bị sự nhận biết từ trước nó sự nhận biết là lưu thoát trong mình nó vì cái phước của con cho nên nó nhận ra nó báo cho con dạ. những câu chuyện mộng á, thì nó có những cái đặc sắc mà người ta đã ghi lại những cái mộng mà nó có thực tế đó dạ. thì à, có à, có cái cái, cái cái cái cái mẹ con của cái người đó là đi đến thăm chồng của mình làm ở xa như đi ở bên bên pháp mà họ đi qua ở bên ấn độ yeah. Dạ. chồng họ làm việc ở bên đó bây giờ họ qua đó họ thăm thì cái đêm đó thì cái đưa xuống tàu đi Vâng. nhưng mà bà mẹ đặt chim bao là thấy tàu đắm và bao nhiêu trên tàu chết hết bà không cho đi à, bà cũng đi bởi vì đi để thăm chồng cho nên bà đi và bà đem theo đứa con nhưng mà bà bà trang bị trên mình đó bà trang bị cái phao dạ. nghĩa là ngủ cũng ôm phao mà như thế nào cũng xỏ phao hết thì ở trong tàu đó mọi người người ta thấy ngạc nhiên tàu bình an như thế này mà bà sao mà bà đem cái phao và ôm cái phao và trầm cái phao cho con bà với bà như thế này bà quá khổ như vậy thì bà nói thôi tôi kệ tôi tôi làm gì tôi làm mấy ông đừng có hỏi cái bà không có dám nói cái chuyện mộng mị của bà ừ, ừ, ừ. nhưng mà khi tàu chìm đó nhờ cái phao đó mà hai mẹ con nổi thì lúc bây giờ người ta đến người ta cứu thì còn có hai mẹ con sống còn bao nhiêu người nó lọt xuống biển chết hết nó nhờ cái phao đó mà nó nổi nhưng cũng nhờ giấc mơ thì nhờ giấc giấc mơ đó dạ. cho nên mẹ con sống được là nhờ cái giấc mơ đó đó là cái phước của nhân quả cho nên nó qua cái giao cảm của cái tưởng nó mới thể hiện qua giấc mộng giấc mộng đó mà bà sợ cho nên bà cũng đi thăm chồng làm sao không đi được cho nên vì vậy mà đi thăm chồng mình thì trang bị cho con nhà mình cái những hai mẹ con người một cái phao mà bắt buộc phải cột chặt ở trong người hết cho nên cuối cùng tàu đắm thì người ta quýnh người ta rối loạn hết rồi còn bà thì sẵn phao cho nên bình tĩnh hai mẹ con bình tĩnh nổi trên biển tàu lần lượt chìm xuống thì họ nổi trên biển tạo ác đến mình phải cứu được hai thì đó là cái phước nó tức là dạ. tống thiện đó. sống dạ. thiện nó mới có những cái giấc mơ để báo nó có nhiều cái giấc mơ nó rất hay đó. nhưng mà người ta không biết tại sao mà con người lại có những giấc mơ như vậy dạ. nhưng mà người ta không ngờ rằng tự trong thân của chúng ta có cái tưởng quẩn cái tưởng quẩn luôn luôn nó làm việc nó làm việc để nó bảo vệ cũng như con có cái chuyện gì mà xảy ra là sắp xảy ra điều gì đó thấy bữa nay con mắt nó giật lia lịa ôi là không biết chuyện gì con đâu có đoán được phải không nhưng mà ừ, ngày hôm sau cái nghe báo là có cái chuyện xảy ra ở gia đình của mình đó, à, hoặc là đi đâu chúng chữ cạnh nó cũng thấy nó đã báo nó chứ sao <laughs> đó là những cái hiện tượng của à, của cơ thể nó giao cảm mà nó biết được cái sự kiện ác pháp đến cái nghiệp nó đến nó báo cho nên tất cả những cái này đều do tưởng của chúng ta hết anh do tưởng quẩn chứ không phải chúng ta ngồi tưởng à. nghe nói tưởng mấy người cứ ngồi cứ nghĩ là ngồi tôi tưởng tôi tưởng cái chuyện đó không có ai mà ngồi tưởng tại vì cái tên danh từ của nó đức phật gọi là tưởng quẩn à. vì sắc quẩn thọ quẩn hành quẩn tưởng quẩn thức quẩn thì cái tưởng quẩn nó cũng như cái sắc quẩn vậy nó có phần hoạt động nó vậy dạ, còn à, không phải con chuẩn bị cho mình hành trang để mà đi vào niết bàn cho nó sớm điều <laughs> thứ hai nữa là mình còn của mấy năm nữa mà ra đi mà không hỏi những cái thắc mắc thì đấy là tiếc đó ừ. con tính con hỏi con đem theo sao mà hỏi mình đi vô trong đó cần gì phải hỏi tự mình đã thấy đã ở trong đó rồi còn khỏe sao à, thầy đã chỉ mấy con rồi cứ thanh thản lạc vô sự thì ừ. chừng đó sẽ thấy hết cái mọi <laughs> giờ lớn tuổi rồi ráng tu với con hỏi cho luôn mình phải tu cho nhiều đó dạ khó chứ ạ con phải ráng tu cho nhiều con khổ lắm chứ thầy thấy vô thường nó đặt cọc rồi thầy con làm bài vô thường thì à. con nên bởi vậy thầy bảo con vô thường mà con không nhớ <laughs> rất nhiều thôi rồi con trình bày con đã à, con thầy con con thấy là ừ, con tu với thầy cứ ừ, đi kinh hành thì nó ít muốn đi hơn cái cảm thấy nó quay vô thiền thì nó tỉnh nó thầy cái thả tiền ra thì con thấy cái uh, định sáng suốt đó này ừ. dạ. cái được tư vậy phải thả à. dạ. con thấy cái định sáng suốt á cái tự nhiên cái cái trạng thái nó muốn mạnh nó không đi tinh thần tự nhiên vô cái ngồi ngồi ngồi không muốn nằm nữa nó cảm thấy đầu nằm lý lý là tủ cái chị quá nằm hả đầu cái uh, thư ý một hai phút rồi mình thư ý nó có niệm gục một cái là nó đầu con xuất hiện mộng tưởng thôi ừ, cảm ơn chỉ cần sơ ý là mộng tưởng nó xuất hiện vô con nó chặt vậy đó con ngồi dậy con ngồi dậy lúc nào nó tỉnh nó ngồi dậy nó anh tỉnh cái trạng thái sao nó muốn làm kỳ quá à, còn phải chiến thắng tánh không bởi vì nó có cái trạng thái mà nó nó không có tỉnh đâu ừ. còn phải thắng tức là còn phải cố gắng còn chiến thắng được con phải nói con con nổi là con ngồi chứ còn con bắt buộc nó thành thói quay chứ không thế nó cứ muốn nằm à, Con, con ừ, phải thắng không có được để cho nó nằm không được mẹ có được nằm tao biết mày nằm lặng mày nằm nó nó nằm nó nằm vô rồi có khi con nằm con thấy con nằm vô mười phút một cái là vô mộng tưởng thì mười phút là vô, vô tưởng mộng ừ. Cái tự nhiên con nghe cái thinh tưởng nó kêu nó thầy trời ơi nó thì à, bắt đầu con ừ. nên, nên, nên bắt ngồi à. ngồi nó ít có lạnh đúng không thầy dạ. chân thành thì cũng sợ cái vấn đề mà nằm, ừ, nó đó. vô mà không mà nó khiến cho mình nằm thầy ơi nó kỳ lắm nha ờ, nó khiến nó làm cho mình muốn nằm đó dạ. lôi mình nằm đó nhưng mà chống là liền tức ngồi à chết chân cái cha đàng hoàng ngồi thanh đàng mà à, nằm thì không thấy không thấy nó vô thì nó nó nó, nó khỏe mà nó nó khỏe nhưng mà điều kiện là nó bị vô không niệm ừ không niệm là con sợ tưởng nó xuất hiện nữa nhưng mà không có tưởng như thấy gì con ngồi lúc trước con ngồi một tiếng ví dụ cái tự sắc tưởng nó, nó, nó hậu quan gì đó thầy mà con ngồi nửa tiếng thì tự động nó nó chân nó bật ra là làm cái tới đó là nó, nó không không anh nữa đó lúc lúc nửa tiếng là nó, nó ngưng không có sao bây giờ theo thầy thiết kỷ thì con chỉ cần ráng con giữ tâm thanh tạng là như sẽ tu tứ niệm xứ thôi mình ngồi cái tư thế nào mình đừng, đừng ngồi ngủ. đừng có ngủ dạ. ngồi tư thế nào nó yên ổn rồi đừng nằm tránh nằm con nghe ông hiếp ca giết ông gì cái trường hợp mà xảy ra ông không có lưng không biến chiếu không nằm dạ. nghĩa là ông có nằm đầu lượng tôi tháng tôi giờ tới chỉ có tâm thanh thản thôi cái đặc tướng con là cứ định tướng thanh thản không này ờ cái đó là dễ à, nhưng mà ờ, nếu mà thanh thản là 10, 12 tiếng đồng hồ là ôm phát thành thành niệm như thầy nói ừ. ông mười hai tiếng đồng hồ là có thể nói xong rồi cái này là ở trên mail đó à, mấy uh, cô thu phương hạt cá với tâm đức như đức như hạnh đưa cái phát âm những cái buổi buổi giảng của thầy lên trên lên bảo thầy nghe theo cái cái địa chỉ này nghe cái những cái phát âm coi nó có gì không nè báo cho nó chỉnh lại cho được nhưng mình đưa những cái bài pháp của thầy thuyết giảng ở đây lên trên mạng thầy có hỏi cái ờ, gì cái trạng thái mà nó thanh thản trong 12 tiếng đồng hồ mà nó không có đêm ngủ nó vẫn thanh thản không có niệm đó thầy ừ. tức là đã đi dục với cái pháp luôn đó thầy tính sao nó đi luôn đi luôn hả thầy à nó thanh thản là nó đi luôn rồi nó không có niệm nó đi luôn con thanh thản từ bốn tiếng mà hết cả rồi thì nó lần lượt nó tăng lên lần lượt nó, nó còn niệm nó, nó ra thì mình xả vậy, vậy là, lúc đó mình là cái trạng thấy nó đâu cần đi kinh hành phải không thầy đâu có cần đâu có cần đâu nếu vừa ngủ rồi mới có đi kinh hành chứ không để à, nó mất cái con con thấy con, con có nên hỏi thầy là nè con không có nên là dùng định vô lậu để xả ngủ không hay là phải đi kinh hành thì khi con làm đúng đi kinh hành đó con thấy con dùng cái đó được thì mình dùng cái định vô lậu đó mình xả nó thôi mình xả cái cái tướng ngủ đó là cũng là một cái niệm ngủ nó niệm si đó dạ. mình xả nó được nếu mình xả được mình khỏi đừng đi kinh hành sợ mình phá không được đó mình phải buộc động thân thôi yeah. Dạ. thành ra nó nó nó khó cái niệm si nó khó lắm cho nên vì vậy mà cố gắng thấy nó dạng của nó nó si tức là nó si hoặc là nó si vô mộng đó thì mới đó ăn được yeah. Dạ. à, cho nên vì vậy mà yeah. Dạ. làm sao cho nó tỉnh thức luôn luôn luôn luôn mà nó không niệm gì hết kéo dài cái trạng thái thanh tạng ăn lại như sự yeah. mà nó cái nhai trên nào là mình đạt mười hai tiếng đồng hồ là đủ tứ thần túc rồi khỏi cần có thân hành niệm đâu bởi vì tứ niệm xứ mà cái pháp tuyệt vời còn ừ. nếu mà buộc lòng mình thấy nó chưa được thì mình phải ôm pháp thân hành niệm mình đi thôi nhưng mà 12 tiếng đồng hồ nó chưa có thức tức mà mình phải ôm pháp thân hành niệm à, 12 tiếng đồng hồ nó thanh tịnh vậy đó mình thấy rõ ràng mình nó chưa đủ tứ niệm. nói chung bây giờ nói chừng là 6 tiếng đồng hồ là nó đã có cái hiệu lực của pháp tác ý rồi tức là có thần túc rồi đó ừ. con tác ý đuổi bệnh nè con tác ý đuổi gì nó cũng đi hết dạ. con bảo sao nó nghe hết dạ. có con có tác ý là tâm như đất nhiều tham sân si mà không không thầy ừ. không có không ý về tâm quy vô đó thầy ừ, ừ. nó ly đó nó ly nó lìa đó nó quy vô nó thanh thản nó nó cầu cơ đó thầy tự nhiên con ngồi đó nó tuôn ra hả con mắc cười muốn chết con có tu được thầy bởi vậy nó <laughs> nhưng mà con mắc cười muốn chết tự nhiên nó chạy từ bậy là bạ ông một tuần liên tự nhiên liêu liêu gì đập cầm lông xong rồi con mắc cười quá chừng bằng tưởng không dạ yeah đưa mấy con mất bây giờ mà nó không có đứng cái hạnh dạ nó trời ơi con không lên hỏi thầy chắc ba buổi mình chắc liền quá thấy ghê quá ừ. bởi vì hầu hết là người ta cầu cơ cầu này kia người ta đều qua cái tinh thần nghe tính tưởng bị tưởng dạ. cái hiện tượng của nó là cái hiện tượng của lực tưởng chứ đâu có gì dạ. thưa thầy vậy là con con ngồi thiền một một ngày mấy thời thầy ừ. để để con giữ tâm thanh thản trong, trong thiền đâu cần giữ tâm thanh thản trong thiền là mình để ý coi có niệm thầy không lúc đó thanh thản là không có niệm thôi dạ. chẳng có gì ờ. mà tứ niệm xứ nó là thiền tứ niệm xứ là thiền đó thiền, thầy ừ, chỉ có ngại cái lâu tới ngày sao con vô thiền hoài à vô thiền ngày đêm vậy đó thầy thiền thiền tứ niệm xứ thanh thản lại vô sự là thiền thiền ly dục ly áo pháp chứ không phải là thiền mà chế tâm à chứ con nói con nó đi kinh hành để vô chút thiền con nó sáng con dậy mới sáng năm giờ nó thiền cho ra nửa tiếng nó tự động nó buông xả theo nó tự động cái lát hàng ngồi 10 phút cái nó vô thiền nó vô thiền ngày đêm vậy hoài con nó chết rồi vô thiền này nó bị tưởng là để hỏi thầy con <laughs> vô thiền hoài vậy này nó sáng đêm nó muốn vô thiền hoài nó kỳ quá không rồi thiền không, không được thầy ơi nó quay quay con nó trời ơi tôi tìm tưởng nó tưởng nó, nó quay thầy ơi không thiền nó quay mình á có nghĩ cho nó dừng lại và đồng thời mình vô đó mình giữ tâm thanh thản là vô không vô thiền giữ tâm thanh thản này giữ tâm thanh thản à, vô thiền có phát hiện tâm thanh thản coi như nó để tâm thanh thản nó kéo dài hoài hoài cái thì mình có cần tác ý là mình à, như à, coi như là coi như là mình vào đó mình giữ thanh thản chừng nào nó có chướng ngại thì mình mới tác ý đuổi thôi chứ dạ. còn mình không ơn đó mình không tác ý nữa dạ. để nó yên khi nào khi nào có có có chướng ngại gì là mình, mình hướng hướng tâm tác ý đuổi ra tiếng này còn không có thôi để cho nó thanh thản chứ còn mình người mới tu thì người ta tác ý để ly tham si tại vì tham si người ta ly chưa hết ừ. còn bây giờ đó mình tác ý nó động đi cho nên nó mất cái thanh thản của nó thì cho mình cứ để khi nào nó có chướng ngại mới tác ý mới sử dụng pháp đủ tác ý là hướng tâm hay là phải ra tiếng này à, ra tiếng chứ mà hướng tâm cũng được à, cái lực của nó có thì mình nên hướng tâm ừ. còn nó chưa có thì mình nên tác ý ừ. thì con dẫn dĩ trạng thái đó thôi trạng thái đó trạng thái bắt đầu từ cái tháng thứ qua tháng thứ ba Ừ. đầu tháng thứ ba này là mọi người đều phải tương tứ niệm xứ hết để dùng cái cái cái, cái, cái định vô lậu này mà xả tâm bắt đầu từ đây về sau thầy đỡ nhiều không có cho làm bài nhiều nữa dạ, áp dụng vào nhân quả là bớt đi kinh hành phải không thầy bớt nữa ừ. dùng định vô lậu để xả. định vô lậu để xả thôi xả cho hết đừng ly dục ly ám pháp thôi để cho nó thanh tịnh được ở chỗ cái tâm mà nhờ cái định vô lậu chứ không phải là chỗ chế tâm nhiếp tâm an trú tâm bằng đi kinh hành nữa con thấy à, đi kinh hành là nó ức chế tâm á là định vô lậu người đỡ đó ừ. Vậy là con đang đang quay vô cái định dư lại khả tăng mình bắt đầu bây giờ coi như là tới cái thứ hai này thì sẽ dạy là mọi người đều phải đi vào cái cái, cái định vô lậu để mà cái giữ cái tâm thanh thản tức là tứ niệm xứ đi phá mình học một số ông như vậy rồi thì mình áp dụng chứ đâu phải học để mà mà lý luận chơi nên buộc lòng phải áp dụng vào bài pháp con lên đi con có những con con ngồi ghế đi con ừ. con một tuần nay con cứ tự nhiên cái thỉnh thoảng nó khởi lên cái niệm này cái tâm niệm mà con muốn con con con cứ tư đó nó gì nó tư nó chua và về thật thầy không không muốn các con ở được con cứ đó là phải nói cách sự con giúp con cứ phá thế mà là cứ không có cái con con cứ thử đặt lên cái sự cái duyên mà con con con nói đây là cái duyên con con chỉ khuyên nhắc nó thôi nhắc rồi con nó nghe sao nó nghe là cái duyên con cũng nói là bây giờ cái tu tập nó lợi ích như thế nào thế nào mẹ thì muốn các con cuộc đời nó chẳng có gì hết gì quá điều vô thường đó mà con khuyên nếu mà nó nghe đó cũng nhờ cái sự mà sách tánh của con cái lời khuyên con mà biết đâu tiền hướng dẫn nó đi vào con đường tu giải thoát mà nó là cái lòng mẹ của con là như vậy thì con có thể mà con viết thư hoặc gọi điện thoại hoặc là vì một cái chùm nhân quả của mình thì không có nên bỏ mình có thể con trực tiếp con đến thăm nó rồi con gặp nó con nói với nó thì hay lắm Chắc là thầy cho con được được mà con thầy bởi vì thầy nói cái chùm nhân quả của đứa con nó nó còn nặng thì mấy con phải giải quyết cả một cái chùm nhân quả cái cứu khổ hết mấy con được rồi được mấy con sẽ về rồi mình lo tu lo tu cho phần mình tức là mấy con bây giờ đứng ở trong cái giai đoạn mà mấy con tu định vô lậu tu tứ niệm xứ toàn bộ tập trung vì định vô lậu mấy con đã triển khai một số nhiều rồi về nhân quả nè rồi về các pháp vô thường đó là những cái mục đích để cho mình phá tất cả những ác pháp được rồi ừ. còn thêm nữa thì như quán thân bất tịnh quán thực phẩm bất tịnh rồi nó bị à, quán thập nhị nhân duyên rồi cái phần đó là cái phần hủ trội thêm về cái cái định vô lậu để cho cái tri kiến của con nó tròn vẹn nó đầy đủ đó ừ. thì cái đó là phần sau còn cái phần này áp dụng vào cái sự xả tâm để cho tâm tâm phản là thực sự nó khoảng 12 tiếng đồng hồ là mấy con sẽ hoàn tất được con đường tu miễn là nó kéo dài được thanh bản an lạc vô sự nó không một niệm không một chứng gì ở trong tâm con thì nó sẽ hoàn tất được con đường tu nó ngắn nó không có thời gian dài đó nhưng mà điều kiện mà được như vậy là cả một công trình xả tâm nó phải có đầy đủ những cái tri kiến xả đến cái mức độ mà nó không còn có nữa chứ nó không phải bị ức chế nên các con cũng biết pháp rồi do chỉ còn một cái tu nữa là đạt thôi nỗ lực thực hiện được nhưng bây giờ cái cái ái kiết sử của mình cái duyên nhân quả của mình nó còn nhiều mình ừ, thấy ngồi thấy mình thấy cũng thương tội nghiệp cái con của mình thì mình có bổn phận khuyên nó mình à, cho nó nghe để cho nó chuẩn bị được cái cái vai trò của nó là nó nhà cái được tu chứ không kéo nó cũng có cái nhiệm vụ cái vai trò của nhân quả của nó không có đi được nó không được thực tập về vài ba hôm được không? Thì ờ, cái đợt này thì con con nó không hay nó thì thôi dứt khoát là con ừ, để mình lo cái phần của mình cái đó là con cũng như hết bộ phận đối với con của mình nó nghe được thì nó nghe được nhưng mà con khuyên thôi chứ con đừng bắt buộc ép buộc chỉ khuyên khuyên thôi vì mẹ thấy cái lợi ích cái không lợi ích mẹ nói con cứ lượng thôi chứ mẹ không có bắt buộc con đâu tại vì cái, cái nhân quả của mọi người thấy được thì con nỗ lực mà con theo lời mẹ mà thấy chưa được thì thôi không viên vậy thôi mà dù con cái tiếng thì con thấy là nếu thầy nói là phải đi tiếp tục đi các pháp thì cứ cứ là học đi là là có sự được nhưng con hôm nay học cái là khổ cái quá cái đời khổ cái đời người mình khổ rồi cái sự an thưa cô chủ rằng môn như vậy năm con trong đời của con từ trước đến nay từ ra cái sự ham muốn nó khổ rồi ra rồi con con học về nhân quả thì con quán về nhân quả nó cũng khổ con thấy là tạo ra tất cả những nhân quả còn thiện ác thì nó đem đến sự khổ đau để không con quán như vậy cho làm sao để cái tâm con nó bỏ hết nó xả cho nên con cho cho rút ra cái tâm không có tham sân ừ, đúng rồi mình phải áp dụng vào đó áp dụng vào đó để mình xả chứ không phải là mình thức chế nó dạ, thứ hai con không nhận là không nên con xài một đi mà ừ, như buổi sáng con nghe trong là trưa con đi được vâng. ừ, thì thứ hai là thầy dạy có mấy con đừng mấy con tu về cái phần tứ niệm xứ đó dạ cho cụ thể đã áp dụng những cái bài học định vô ừ. lậu đó dạ. À, những cái nhân quả cái pháp vô thường rồi nó con đã áp dụng vào để ừ. biết cách áp dụng để mà tu tứ niệm xứ cho đạt được kết quả nó à, bây giờ tới cái giai đoạn tu nhiều rồi học rồi thông hiểu rồi bây giờ mới áp dụng dạ. áp dụng còn cái tu tập này, nhiếp tâm an trú chỉ giữ cái mực bình thường đó để khi có chướng ngại trên thân con đau nhất thì con an trú đó mà con để bệnh thôi ừ. để thực hiện cái trí cái cái, cái, cái kiến giải thoát này nó là chính tới thứ hai thầy sẽ dạy cách thức cho mấy con áp dụng để người nào cũng phải nói được tu như vậy mới được coi như là ngồi không rồi để mà lo mà tập nội nhiêu đó suốt ngày đêm á không có còn mà gọi là à, tôi phải tu giờ này rồi giờ này tu gì không có còn cái đó nữa mà coi như là liên tục liên tục ừ, từ ra có những cái chướng ngại thì nó thay đổi pháp thôi còn không chướng ngại thì ở trong tứ niệm xứ mà thực hiện thì cái việc cái thầy động của mình nó vẫn giữ cái tâm người tôi niệm xứ vẫn là cứ bám chặt bám chặt thì tôi niệm xứ bây giờ nó mấy con đã học hai tháng rồi ừ. tới cái tháng thứ ba này là bước qua cái giai đoạn mà mấy con tu tập tứ niệm xứ nếu mà xong thì trong vòng 7 tháng thì mấy con sẽ sẽ, sẽ thanh thản an lạc sự chính đạt ừ. vì cái lớp thầy dạy không có không không có lâu nhưng mà nếu tìm người nào mà tu đúng giữ trọn độc cư thì sẽ đạt được ừ mà người nào mà giữ trọn giới luật thì coi như là không có làm cho nên con thấy 7 tháng hai tháng thì dạy định vô lậu nó con thấy những bài cốt cán để con thả tâm nó con học hiểu từ nhân quả rồi cho đến cái cái thân vô thường rồi cái pháp pháp vô thường rồi. còn gì của mấy con nữa đâu mà con chẳng cho nên tất cả đều bị buông xả xuống hết buông xả bằng cái sự hiểu biết cái đau khổ chế này không hiểu bây giờ còn áp dụng áp dụng ở trong vòng hai tháng rồi thì còn năm tháng áp dụng năm tháng áp dụng thì phải trả hết nếu mà nỗ lực tu thật sự nếu con tu thật sự mà đúng đắn thì năm tháng áp dụng thì mấy con sẽ hoàn toàn thanh tịnh kính thế thầy con nếu mà con ở lại con tu thì cũng được con không nói lên nhưng mà con nhớ là nếu mà con ở lại là con nó không hiểu nó khi gia đình mình phải thì nó đưa đến khổ lâu quá con nhớ rằng thì cho nên con về cho con như thầy nó giải thích nó con nghe được nó ừ. cái chuyên nghe được thì thầy tốt con thầy cũng phải đi hơn hiểu được không ừ. con không bạn của con dạ không ừ. dạ thì có cái từ không xin thầy thì thầy thầy thầy dạ. Ừ, không cần lấy thả đi không? Con sẽ ngồi ghế đi không? Ừ. Dạ, thưa Phật cho được. con chẳng qua mấy bạn năm nay con làm lộn con không biết được khi con gặp con thích con hội thằng con hội thằng ừ, tìm không ra thì con mất con lấy lại con mới tìm ra thì thật sự là con cũng người làm nhiều lạc lớn con biết thì cũng nhờ con chỉ dạy cho con coi những tuổi trẻ con bây giờ cũng không còn hiểu nữa mà không biết con đã bỏ tất cả rồi con đi mà đi không tìm ra được cái chân lý của con đường tu thì vừa rồi con đọc cuốn sách của hồi thường cuốn mà trở về đạo phật không thấy được sau khi con tìm mà tìm không ra không biết không biết chỗ có người thì chỉ con với lâm thành con tính con đi tìm sau khi con mới à, trở về cầm ranh con hỏi thì gặp ông nghĩa gặp ờ, con hỏi sư phụ con thì sư phụ con nói thì thôi đi đừng đi xa ông nghĩa đã đi vô trong đó rồi con đến ông nghĩa ông nghĩa ông túng á ở cam tranh giới thiệu con ra thì gặp ông quan ông quan này thì kể là cũng cái duyên con không biết có đến chưa con không biết được thấy con cũng mừng quá vì con thì thôi bây giờ để cho con vô con gặp thầy nó cũng xin nhờ thầy xếp con thử tăng cơ con tại sao mà nó đi tu mà nó gặp nhiều cái cảnh không được phương thể mà nó rất là rắc rối nên nó cũng đến đây cũng cũng ừ, thôi thưa cũng rộng lòng mà chỉ bảo cho con con nói dù mà con đi từ này mà nếu vô hơn lâu tôi trúng mà gặp hòa thượng con cũng tội vậy làm gì con đọc cuốn nó là con đọc đi đọc lại bao nhiêu lần con đi vì chùa vì tỉnh xá cũng nhiều chỗ, con thấy con đường tu cũng có thật sự con đường tu cũng có sau khi con được cuốn sách đó thì nay coi như là năm mấy gần hai năm rồi mà lúc đó thì không tìm ra được thế rồi con có về về chùa con ở mà con để mà tìm sau khi nghĩa là ngày gần đây con tìm dấu vết rốt cáo mới gặp được thì con cũng chưa con rầm rầm ra thứ con muốn giúp cho con thì chú đã có bây giờ cũng không không còn mấy nhiêu nữa thì để cho con biết con đường tu để nó đi tới nơi đi trú là đã mình tìm đường giải thoát chứ không phải là không phải là tìm cơm gạo mà để sống thật sự mà con thấy con đọc rồi con mới thấy được vì con cũng có mấy lời xin xin rồi cũng rộng lòng tha thứ cho con ừ. thương xót cho con ừ. con nghe ngồi lắm đi con đừng quên thầy sẽ cho phép vì cố gắng tu tập tuổi lớn rồi dạ, không một còn lâu nữa mà không tu tập đúng tiếng pháp làm sao không tu lên không được đạo phải cố gắng có duyên được gặp thầy thầy sẽ dạy cho lý giới mà làm hàng đầu dạ, lý giới mà làm cuộc sống của người tu lý giới làm thức hành đi dục lý ác pháp thì mới có thiền định chứ đâu bây giờ mà ngay thiền định được mình phải lấy giới định tuệ thì giới là hàng đầu nên theo thầy thì giữ gìn giới nghiêm túc là phải đạt được cái quả giữ một cái giới là một cái đức hạnh một phạm hạnh tu giữ một cái giới nó ly dục nó làm chúng ta khó giải thoát như thầy ăn ngàn bữa một cái giới không ăn phi thời ăn ngàn bữa sáng thì nó cũng không ăn không chiều thì không ăn tăng ăn cho nên thầy được dạy mà ăn ngày đó thầy có chết đâu yeah. Dạ. sống gần 80 tuổi rồi còn một năm nữa tám mươi tuổi dạ. mà thầy rất khỏe khỏe hơn mấy con nhiều yeah, dạ, một con thấy chưa giới luật của Phật quý báo vô cùng tại sao người ta ném giới người ta tu tập những cái gì để rồi ta trở thành trở thành cái gì đấy yeah. trở thành ma cái thành cái gì mà không mình giữ được không làm chứ mục đích của đạo Phật ra lời dạy chúng ta sống đạo đức mà giới luật là đạo đức cái gì dạ, mấy con ra mấy con thầy dạy sao mấy con nghe thì mấy con sẽ được dạy thì rất tội mấy con là từng xuất gia tu hành mà rốt cuộc mình giữ được phạm tới phạm luôn mà không ai nhắc nhở nữa yeah. Dạ. giới trước mặt đó mười giới sa di có con thấy rõ dạ con thấy rõ mà nhưng mà con thật sự con cũng xin hỏi à, con khi mà con bước chân vào đạo là con hoàn toàn con cố gắng con giữ con không để cho phạm con thấy và con nhìn trở lại là con thấy con đừng tu của người ta không có mà mình ở trong cái đám đó thì mình cũng như vậy thôi giờ thôi mình giờ mình xế rào mình phải cái tìm đường mình đi cho cùng bây giờ cứ ở như vậy hỏi làm sao mãi cứ mãi như vậy, chờ chết chờ ngày chết thì hỏi làm sao mà tu hành nữa yeah. À. <clears throat> bây giờ như thế này thầy nói như thế này bây dạ, giờ về chuẩn bị đúng không xé rào mà đi dạ. ngày xưa đức phật cũng vậy theo hoài đạo tu không được phải bỏ thôi dạ. rồi tự mình đi tìm lấy sự vui vẻ còn mình bây giờ mình theo mà mình thấy không kết quả bỏ đi tìm cái chỗ nào có pháp tu đuổi cũng không đi dù chỗ đó đói cũng tới mà thì dạ. con sẽ sắp xếp xong xuôi con sẽ đến đây thầy dạy cách thức tu của người tuổi già con nhớ tâm thời đức phật có người đệ tử là mấy tôn giả 80 tuổi mà đức phật còn chấp nhận vào tu dạ, mà đã chứng quả án con thấy không dạ. phải nỗ lực chứ còn nếu không tự nỗ lực tự không tự thắp đuốc đi thì ông phật cũng không đi được được đâu mặc dù bây giờ sức yếu rồi nhưng mình cũng phải tự lực thôi bước lưng mà đi thì ông hiếp trong giả con nghe cái đời ông tu ông không dám nằm yeah. đi nằm xuống là si là buồn ngủ hôn trầm cho nên ông đâu, đâu dám bén chiếu lưng đâu dám bén chiếu đâu dám nằm chỉ ngồi không ngồi chỉ đi thế mà chứng đạo yeah. chứng quả không thấy chưa cho nên lấy gương người xưa mà soi mình để cho mình nỗ lực trong tim mình biết đúng chánh pháp giới lực sống nghiêm chỉnh phát hành cụ thể để ly dục lý pháp tạo cho mình có sự giải thoát hoàn toàn từng phút từng giây chứ đâu phải mà nói tu để mà cầu cảm ngày nào đó mới là được ha anh nhớ lời thầy dạy à, bây giờ à, con hãy về sắp xếp đâu cho ổn đừng đàng hoàng về đây là cái gì này thầy sẽ tiếp nhận về yeah. à, con cũng xin thầy ừ, khi qua tiếp xúc với nghĩa thì ông nghĩa ông nói với con là bây giờ cố gắng làm sao mà từ này vô sớm đi để mà xin thầy Ừ, cố gắng quay phim thầy để mà cho à, con được à, là là đặt chân ở ừ, tu viện này tại vì con trước khi con ra đi là con đã sắp xếp hết rồi con con như là đồ đạc con cũng chuẩn bị con ra đi hết rồi mà nếu như không được thì con mang trở về còn khi mà thầy xét thấy con được thì thầy cho con à, là à, tạm thời hay à, là nhập để mà thầy thử thách con thì mình nói thầy không nghĩ thầy nghĩa là ừ, giúp đỡ cho con trong đường tu ừ, bây giờ đến đây thì à, xin giấy phép đàng hoàng đến đây đăng ký đàng hoàng tạm dạ. giám tạm trú yeah. Dạ. ở thử 4 tháng sống qua dưới luật nghiêm chỉnh không yeah. Dạ, sau khi thì nhắc giới nào giới nào phải giữ trọn trong yeah. tháng giữ tú đó mình sống giữ gìn trọn mà khi giữ trọn giới thì thầy chấp nhận liền chúng ta ở đây cũng chấp nhận nhớ ngày xưa đức phật đã dạy mà cho cái người nào mà vào xuất gia theo mình thì bốn tháng dự trú cái gì đó nói bốn năm con cũng chịu nữa tức là chấp nhận giới luật chấp nhận giới luật thì người ta sẽ tu được thì theo thầy tôi không biết con, con cũng xin hứa thầy con bước chân vào đây là con đã đọc rõ cuốn mà rồi về à, đạo Phật thì con cũng đọc rõ hết rồi thì con mới xác nhận rằng con chịu nổi con mới đi chứ còn con không chịu nổi là con không bao giờ không dám đi ừ. một ừ. thì, thì, nếu như thầy thầy cũng uh, hướng cho con một cái con đường là như bây giờ về xin giấy tờ gì ừ. bây giờ xin giấy tạm tạm vắng ở địa phương mình dạ, ba tháng sáu tháng hay một năm dạ. rồi bắt đầu vô đây đăng ký cho mình được tạm trú ở đây dạ, rồi với vậy thôi xin cái giấy tạm vắng yeah. Dạ. chứ không cần giấy gì hết mình đi chỉ mình trình qua công an nó nó, nó quản lý mình thôi yeah, dạ, mình là người tốt mình không sợ gì ha, yeah. Dạ. cứ lo tu thôi có vậy thì yên ổn chứ không gì đâu ừ, chứ còn không có xin giấy giáo hội gì hết vì ở đây coi như là nhà nước họ biết mình là cái nơi tu hành mà không cần có liên hệ qua giáo hội yeah, ừ. chứ còn các chùa khác thì phải có sự liên hệ qua giáo hội không thì cũng được đấy là cái nơi tu ừ, cho cái nơi là chỉ cần công an quản lý được thôi tâm an đang quản lý thì vậy có chỉ có giấy tờ vậy thôi chứ không có gì rồi về đây sống giới được cho nghiêm chỉnh thì thấy bằng được rồi bắt đầu thì sẽ cho cho vào học tu còn không thì hiện bây giờ thì thầy cái lớp này thầy đã đào tạo cái lớp tiếng của a la hán đã đọc được hai tháng rồi đây là bắt đầu qua tháng thứ hai à, cho nên vì vậy mà con theo không có kịp đâu dạ, vì dạ. ta đọc hai tháng rồi dạ. à, do đó thì mình vô đây để mình thử cái giới luật của mình sống có được không rồi thầy dạy cho mình những cái pháp căn bản để mình tập theo cái lối sống mình thôi chứ mình dự theo cái lớp này thì mình dự không nổi được là do đó thì con được thầy hướng dẫn cho mình sống trong 4 tháng này coi giới luật mình được không được thì chấp nhận cho thì năm sau 7 tháng ở đây mà thầy hướng 7 tháng mà họ tu xong rồi thì thầy sẽ mở cái cái, cái lớp thế dạ, thì con sẽ được giàu lớp thế dạ. lớp ba ba thôi con muốn vậy chứ con đi tăng đi đừng có lo nữa